đường khuya vắng người mến thương xa rồi mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi lối về còn là bao hình bóng nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mờ bùi ngùi thôi chẳng nói bóng ai xa rồi còn ai đứng sao xuyên lòng chan chứa tình thương người đi phố buồn nhớ nhung giấc mơ người ơi biết rằng nơi chốn xa xôi có người tìm vần thơ mà để tiến bước ai ta muôn trùng để ngày mai về đây nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ trời khuya có người mơ bước ai đi suốt đời cùng rừng xanh vạn lý gió núi mưa tuôn sẽ đôi vai nặng vì tình non tình nước ước mơ mãi về kể nhau hết mình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng đêm anh đèn mơ neo khuya vắng người vẫn còn mưa rơi nghe gió lạnh về mà sao xuyên lòng tràn chứa tình người đi chốn xa xôi có người tìm vần thơ mà để tiến bước ai đi sống pha buồn chung để ngày mai về đây nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh